đang uh, xin chào bạn tôi đây đang uh, xin uh, xin giới thiệu các bạn uh, ờ, túi đựng uh, đồ câu lu hiện nay ờ, đang đang phân phối hai size uh, một size nhưng mà hai màu các bạn đây. đều uh, dàn di đây một màu uh, đấy các bạn quan sát hai màu bao này à, bao đa năng các bạn có thể dùng đựng mồi lu hoặc là các bạn dùng à, đựng à, đồ đi ra ngoại được đựng đồ đi ra ngoại được đây các bạn ờ, hai màu đang sẽ bỏ cái bóng cho các bạn nhìn cho dễ đây, quả hãng Notbi các bạn nhé đang ờ, sẽ ờ, review ờ, một cái thôi còn hai màu tương đối các ngăn giống nhau đang bỏ cho rộng trước tiên đo kích thước các bạn okay. à, bên trong các bạn phụ kiện của nó đây kiện dây đeo đây bên trong là cái nắp là hình, tứ giác không phải là dẹp các bạn nhé đánh tứ giác đây, nó nắp đậy của nó đây Đấy, các bạn nhìn nắp này đây, đây là nắp của nó này ừ, nắp đậy nó là như giống như cái hộp Đấy. đây các bạn Đó, cái hộp bên trong uh, chống sốc các bạn nhé đây này là xốp để chống sốc đây các bạn và đây có một ngăn nữa các bạn này Ờ, ngăn các bạn được tiền được điện thoại được hết cái này dùng ờ, đa năng nhưng mà đối với đồ câu thì các bạn dùng câu lưu thì hợp lý hơn Hải đang sẽ đo kích thước của cái ờ, túi này các bạn kích thước của túi này chiều rộng là 30 à chiều dài là 30 này chiều cao là 20 Đấy, chiều rộng đây các bạn rộng này có thể uh, 15 các bạn rộng rộng này nó có giãn 15 đây một ngăn nữa các bạn này Đấy, rất nhiều ngăn đa năng Đấy, hãng bi có mã vạch check để các bạn ờ, check để kiểm tra đây các bạn này đây mã vạch về Trung Quốc này Đấy, mã vạch ờ, của thế quốc tế đây, mã vạch quốc tế mã vạch về bên ờ, Trung Quốc hàng này made in China các bạn nhé Đấy. sản xuất theo công nghệ của Nhật Rồi các bạn à, có thể dắt kìm đây có thể bạn à, bỏ chai nước vào Đấy. bạn chít quay mắc quay ý đăng sẽ review cái mắc quay đăng sẽ review bên cạnh đựng đồ Đấy, các bạn đựng đồ và có thể à, đựng luôn cần đây các bạn móc luôn cần vào đây đây các bạn móc cần vào đây đai dây này cái này đai cần uh, câu lu cần câu lu thường đây các bạn này, dây của nó đây này. dây chít cần để các bạn đeo đấy đấy các bạn luồn uh, luồn đây gấp lại để các bạn chít cần đấy đai cần lại nó hai sợi hai cái đây bạn nhé phụ kiện của nó còn à, dây đeo này các bạn này dây đeo này có hai à, loại một loại đeo chéo leo này có hai loại này loại à, đeo chéo dây này dùng để đeo chéo này dây này dùng để uh, vòng bụng đeo bụng đây các bạn Đấy, các bạn uh, mắc vào để vòng bụng đây Đấy, đeo trước bụng cái này tháo ra tháo vào được này các bạn này Đấy hai bên đều Đấy, hai bên đều được này các bạn nhé đây bên này nữa này hai bên đều được Đấy, cái này để chấm ra mồ hôi nó thoáng các bạn ốp vào bụng này đây phần này ốp bụng còn là bao dây đeo chéo đây bạn rất đa năng đấy mắc vào đeo chéo tiếp nữa bên này ừ. và hộp các bạn à, đang sẽ khóa và các bạn xem Đấy. đang thì hiện tại thì cũng chưa khám phá hết cái chức năng của nó đang à, review à, tạm để các bạn tham khảo để các bạn order hoặc là đặt hàng hải đăng trực tiếp hải đăng Đấy đây các bạn hàng bi này đang ờ, đang ờ, phân phối hai màu đây các bạn hai màu nhá đang đang ờ, Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang sinh